Đối với bộ đồ chơi nắp camera wifi, à, nắp camera tẹp xỉu này, bác nào mà đã chơi qua rồi, các bác cũng đã biết rồi. Là khi mà đi chơi với cái bộ đồ chơi này, các bác sẽ giành chiến thắng tuyệt đối về mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã nhìn thấy hết được những hột ở bên trong rồi thì không có lý do gì để mình thua được cả, đúng không ạ? Với bộ đồ chơi này thì nó sẽ nắp à, chén và hột thì các bác chơi chén hột nào cũng được. Đây, đây là cái nắp camera wifi. Các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn ạ như nắp thường luôn đây là cái màn hình để các bác có thể nhìn thấy được hột ở bên trong này đó khi nào mà người ta lát xong mình chỉ cần bấm màn hình lên như này là các bác đã có thể nhìn thấy được rồi ngày trước ấy thì với cái nắp camera thì mình dùng cái sạc uh, kim nó rất là bất tiện bây giờ dùng đồ mới thì mình dùng sạc bệ cái sạc này các bác có thể đi chơi ở đâu các bác cũng có thể sạc được nếu như mà nắp hết pin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 đó nhỉ nó ba năm một đúng không ba năm một tám triệu đấy một sáu hai có nhìn thấy không ạ rõ không ạ này này nó hơi bị mờ đây một sáu hai sáu bốn tài này các này các nhìn thấy rõ không ạ

cái máy này nó đang hết pin lúc nãy em chưa kịp sạc 6 2 6 3 nó bị hết pin này đó vừa nay em đã test thử cho một vài tiếng các bác nhìn thấy được chưa ạ rất là rõ nét đúng không ạ vì cái máy này là em vừa làm xong nên chưa kịp sạc pin bác nào mà muốn trực tiếp test hay muốn được tư vấn liên hệ Zalo với em số điện thoại em ở trên màn hình